não cá vàng này à? mày vào anh anh nhờ tí anh gọi em não cá vàng quên mấy lần mày mày giúp anh cái à, bây giờ anh thua tha lắm rồi anh cắm hết nhà cửa không giờ anh không còn gì để đời anh giờ không còn gì để mất đâu. nhưng em hay quên lắm thì giờ anh bố này nhá tí anh em nó nó đến đánh đánh nghiêng ấy nhá vâng. thì anh anh mới mua được bộ kính ở bên chỗ anh hương nhiều thì là cái kính này thì đeo vào nó sẽ nhìn được bài em phải chưa vâng. đeo đâu nó nhìn được cái đấy thì uh, anh không đưa được bài vào thì tí sân chơi ấy, đến ấy, thì em anh bỏ đi mua bài thì em ra lấy cho anh mấy bộ bài này vào nhá vâng. đấy, bài này nó mới nhìn được em phải lấy chuẩn bài này cho anh nhá thì tí anh đeo kính áp tròng này vào anh anh sẽ chơi nghiêng anh anh, anh biết trước điểm của chúng nó anh chơi nó mới thắng được chứ mấy này anh thua nhiều lắm rồi thì chú xem tí chú cầm bài này chú vất vào cho anh nhá vâng chứ em để kia siêu em vẫn gọn vào chỗ quên ừ, mày cứ bao giờ anh anh anh em gần đến đấy bỏ đi mua bài thì mày mày lấy bài này về cho anh là được nhá ừ. còn anh anh có nhiệm vụ anh đeo cái kính này vào thì xem tình hình nào giúp anh nhá vâng, ý vâng. ngới phát là chú đưa đồ vào thôi ok anh em ờ, bài đây rồi à, nào bao nhiêu anh em nháo đi anh em nháo đi gào bao nhiêu đôi triệu triệu đi hai triệu rồi à? hai năm trăm thôi lát này cái tôi luôn nhá tôi ra triệu ra triệu nhá ừ, tôi triệu này có ai cắt không anh đặt anh vào gà đi cắt triệu ra triệu ra triệu cuối cuối là gặp na này rồi bỏ bỏ đi thôi chứ còn nghĩ chịu thêm chịu đấy thôi ông vào đây thôi ông vào đây bấm để úp bài vào cái <laughs> này bỏ là đúng cái này bây giờ còn cái gì to hơn này còn cái nào nữa bốc cái là riêng di triệu bỏ đi một triệu à, em bỏ đi thôi gặp à người ừ, anh thì <laughs> bỏ thật đi một triệu à đi một triệu ấy anh theo anh theo một triệu còn cho mày hai triệu một triệu hai triệu cơ hai triệu nhớ kìa một triệu hai triệu thì một triệu hai triệu hai triệu là bằng lên một triệu nữa này cái gì không mà cũng đủ hay chụp nguyên một triệu còn trong là ba triệu kinh nhỉ sợ nhỉ ba triệu nữa trong này mình còn ba triệu lên đủ luôn anh cũng hai triệu bỏ <coughs> ôi bỏ đấy thì không chạy à nào tôi đã xem điểm mất mất tiền mới được xem, xem điểm, điểm. tưởng thích thì được xem điểm ừ, ăn mình luôn giờ mới được phát anh đừng mắng em đấy nhá mình thích em đánh thôi anh em có đi rượu anh ít ít lời ra những vào thôi không em rượu ông nó ngồi mắm làm háo mình nữa bố đi triệu này lại con niêng rồi đi triệu có cân triệu thừa hai triệu thừa hai triệu cân hai triệu chiều như đi tám rồi không đi nhưng mà anh không bỏ bài à anh sáu bảy tám này người nghiêng được ngay bốc phát nghiêng ngay ừ đúng mén của nó bốc trả lại em phát này ừ. lắm trả lại cho em chiếc khăn buộc quần khăn buộc quần à. rồi em mai này sau em sẽ mất mất hết rồi anh đi đi 2 triệu à ôi úp vô đi 2 triệu 2 triệu còn mẹ 5 triệu thế rồi vẫn đi đám gì gì giữ triệu còn 5 triệu ông này chứ đủ ấy riêng vào phát sốc là chứ đủ ấy đối mình à ví dụ gì xin em xem điểm hai nhà ấy nhá hồi anh đến em ờ. đánh đùa bạc trăm triệu ờ, đuổi lại mày 5 triệu 5 triệu về 2 3 4 5 Theo là triệu Còn triệu Căng nhỉ Tiếng 5 triệu còn triệu à? Ừ, chưa. 1 triệu còn 5 triệu nữa các bạn căng nhỉ căng gì mà còn lại ba triệu đánh sầu giáo này ba triệu vẫn còn 5 triệu này em thích em chung vướng gì đâu mà ừ. anh xem điểm bên kia chưa anh chưa có cho xem đâu 15 triệu Đại này sao? Có bao nhiêu? Vướng 15 triệu. Ai lấy cái gìn giữ nhau đấy để tổng kết ai Ôi, chấp nhận. Bài chúng nam bài bao nhiêu? Thế đúng hòa ông này với ông bị xin 15 triệu rồi thừa bao nhiêu anh dùng với phòng anh nhìn bài này có gì bạn cho anh mượn nhá tí đưa rồi ok thừa bao nhiêu thừa bao nhiêu để anh vào phòng đấy là để em đến em còn đây một hai ba bốn chỗ này còn 5 triệu của em nhá 5 triệu đi còn cho anh 20 triệu nữa còn 20 triệu à, 25 triệu 25 triệu. Anh vào 20 triệu kinh nhỉ hàng vào rất nhiều tiền thôi đống này hơn trăm triệu ấy Yeah. để nguyên cho với bạn để tính là bỏ cái đây anh sao đang sờ sờ sờ mê còn tiền không đấy là tổng nó bao nhiêu rồi anh anh cân đủ 25 triệu rồi này cân đủ hai năm triệu đúng không này, một bấm nát một triệu thì thôi nữa này đây này ông tất từ từ ừ, bình tĩnh cờ bạn nó bảo bình tĩnh ăn nhau là thấy này dạ tuy đá đây này chào tất cả anh em đang xem video nhé thì như anh em cũng biết giờ anh em đi chơi cái bộ môn bài ná đấy sân chơi giờ nó rất người thì ai cũng khôn rồi đồ bịp biếc thì quảng cáo rất là nhiều làm sao anh em đưa cái bộ đồ chơi vào sân chơi để nó hiệu quả thì có những cái đồ nào thì như anh em thế thôi ngày xưa thì đi đánh cái bài lỗi hay là cái bài lỗi vuông hay lỗi tam giác hay là anh em biết một vài cái đoàn bài tay nghề là mình vào sân chơi mình có thể giành được chiến thắng Đấy, nhưng giờ người nó khôn của nó khó rồi đến như bản thân anh em đi chơi anh em cũng còn biết tinh cái đồ vớ va và làm sao để mình đưa được cái đồ cao cấp vào và mình lấy được tiền của người ta từ những cái sân chơi làm sao nó khó nhất thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em cái sản phẩm đó là cái kính áp tròng nhìn xuyên bài cái kính này thì nó hỗ trợ cho anh em trời sáng hay trời tối ban ngày hay ban đêm anh em đều chơi được hết và khi anh em đeo kính áp tròng vào nó sẽ hỗ trợ cho anh em là bộ bài như bình thường như này nhưng mà anh em sẽ nhìn được hết đấy anh em chia bài đến đâu anh em đã nhìn được điểm của người ta đến đấy rồi hỗ trợ cho anh em đánh niêng phỏm hay là đánh bài cào nó rất là hiệu quả thì đi chơi anh em cần những cái gì thì anh em chỉ cần này. cái thứ nhất là bài của bên mình bài thì các bạn chơi mẫu bài nào cũng được mình cung cấp cho anh em mẫu mẫu bài hoàn toàn giống hệt ngoài chợ ngoài quán bình thường anh em nhé đấy anh em đến sân chơi của người ta anh em cần cháo bộ bài vào là được và cái thứ hai là cái kính áp tròng này đây là cái kính áp tròng 5D thế hệ đời mới thì nó gồm có hai mắt kính như thế này đấy gồm có hai cái mắt kính như thế này thì khi đi chơi anh em chỉ việc đeo vào trong lòng mắt như bọn con gái nó hay đeo cái kính thời trang đấy anh em đeo vào trong lòng mắt nó hoàn toàn như bình thường đấy hoàn toàn như bình thường anh em nhé khi anh em đeo vào nó hoàn toàn như bình thường người ngồi bên cạnh hay là người ta không thể nhìn được là anh em đang đeo kính áp tròng đấy rất là kín thì khi anh em đeo vào trong lòng mắt nó hoàn toàn như bình thường đấy đây có cả cái gậy đỡ kính này anh em đứng trước gương anh em để cái kính áp tròng lên cái gậy này và anh em đứng trước gương anh em vạch mắt ra anh em đưa nhẹ nhàng vào phát là được rất là đơn giản thế thôi thì khi anh em cần cái sản phẩm này mình sẽ gửi qua đường bưu điện về cho anh em thì là anh em có thể test trực tiếp tại nhà luôn ok thì anh em lấy hàng <clears throat> hàng đúng chuẩn như trên video mình test cho anh em nó phải chuẩn ok như thế thì anh em mới lấy hàng anh em nhé Đấy, cái kính này thì khi về thử đấy anh em gắp nó ra anh em cho vào cái camera điện thoại anh em xoay như cái này của mình này đấy thì nó sẽ nét căng lên là anh em nhìn được đây cái kính này mình sẽ thử cho anh em đấy đây nó là con chín này nó ký hiệu là cái móc chìa khóa anh em nhé đấy các bạn nhìn này bình thường nhá đây là con 10 anh em này chữ T là con 10 này đấy anh em thấy chưa hoàn toàn như bình thường anh em này con này con K này anh em này đấy khi mình gửi hàng qua đường bưu điện về anh em được test hàng trực tiếp ok thì anh em mới lấy hàng anh em nhé con này con 9 à con 6 này con 6 anh em nhé con này con át này đấy con này con hai này anh em này đấy con này con 4 này anh em thấy chưa nó rất là nét này con này con quy này con này con 7 này con này con hai này đấy, con này con 6 này thế thì khi mình chia bài đến đâu mình đã nhìn được bài của người ta đấy rồi con k này con này con 4 này anh em này con này con 5 này con này con 6 này con này con 8 này con này con 8 này con này con 3 này con này con quy này đấy anh em thấy chưa thì cái bộ bài hoàn toàn xanh chín như bình thường này mình có thể làm được trên tất cả các mẫu bài cho anh em chỗ anh em nó chơi bài nào mình cung cấp bài đấy cho anh em thì khi đi chơi anh em chỉ việc đưa bài vào và anh em đeo cái kính áp tròng này vào kính này mình bảo hành cho anh em một năm này đeo cả ngày không cay mắt mờ mắt anh em hút thuốc thoải mái đấy còn ngoài ra cái sân chơi của anh em nó mà dễ thì anh em có thể chơi cái ví đổi bài này cái ví này thì các bạn có thể đựng tiền nong thoải mái ví gấp đấy và anh em đi vào sân chơi anh em chỉ việc cầm cái ví này vào thôi đấy anh em đổi bài ra bài anh em xấu quá anh em cho một cây vào đây và anh em đổi bài ra anh em lấy cái khác đây là cái loại đời ví đời mới nhất để anh em ngụy trang thế nhưng mà cái sân chơi nào của anh em nó phải cực dễ anh em mới chơi được cái ví này anh em nhé đấy, không phải sân chơi nào các bạn chơi được cái ví đâu ví nó rất là dễ lộ đấy sân chơi nào các bạn phải cực dễ các bạn mới chơi được đấy còn sân chơi nào các bạn nó nhiều cáo rồi thì anh em phải dùng cái kính hay là cái máy đánh bài để anh em chơi đấy thì cái ví này nó hỗ trợ cho anh em là anh em không cần đưa bài vào bài nào anh em cũng chơi được rất là hiệu quả anh em nhé đấy đổi bài rất là nhanh anh em đưa bài phát nó đổi ra ngay thì anh em cần cái sản phẩm gì như cái áo đổi bài hay là cái quần đổi bài hay là cái máy đánh bài thì anh em cứ alo cho mình số điện thoại trên màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em để anh em hiểu hơn anh em chọn một bộ đồ chơi đi chơi là ok nhất chào tất cả anh em